Xin chào toàn thể anh em thì ờ, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì anh em biết được là mỗi một ngày công nghệ nó càng ngày càng phát triển thì là có những cái thay đổi thì là những video của tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em để giúp cho anh em nắm được những cái đồ chơi liên quan công nghệ nào mới nhất và anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì đến đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em về một cái bộ đồ gần như độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% và anh em đánh được tất cả về điểm số thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là những cái dòng lắp camera hoàn toàn không tan thì à, tại làm sao nói nó là không tan thì à, anh em biết được là nó cải tiến so với những chiếc nắp trước kia rất là nhiều thứ nhất là tôi bao cho anh em về soi đèn là hoàn toàn không phát hiện đấy và thứ hai là lâm châm hoàn toàn là không ít thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em xem để cho anh em thấy được những cái cải tiến mới về những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ này thì à, đây tôi sẽ soi đèn cho anh em xem này những chiếc nắp hoàn toàn là không có tan thì là ánh sáng rồi xoay xuyên qua như này anh em nhìn không thì anh em một số anh em ấy mà chơi những chiếc nắp trước kia ấy, anh em biết được là những nắp trước kia ấy, là không thể nào anh em xoay được qua ánh sáng như này anh em thấy không hoàn toàn này ánh sáng phải xoay xuyên qua như này và thử lâm châm cho anh em này đây là thanh lâm châm cực kỳ là mạnh này lâm châm là hoàn toàn là không hít này những cái dòng lắp trước kia thì anh em biết được là có những cái dòng lắp là lâm châm nó hít và anh em sạc bằng kim thì nó bây giờ nó cải tiến rất là nhiều thứ nhất là xoay đèn không thấy và thứ hai là thử lâm châm là không hít và thứ ba nữa là sạc là bằng bệ thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em về cái độ hiệu quả của những cái dòng nắp camera không tang này thì ờ, ở đây đĩa và hột thì hột nào cũng được không quan trọng về đĩa và hột thì anh em ví dụ như là anh em có những cái sân chơi ấy, anh em chỉ cần làm sao luồn cho tôi một chiếc nắp này vào và đi kèm với nó là một chiếc điện thoại thì cái khoảng cách của chiếc điện thoại này đến chiếc lắp này là từ 10m cho đến 15m và anh em kết hợp một người nữa anh em đứng cách xa 15m anh em có thể nhìn rõ toàn bộ những cái điểm số của quân hột thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em thấy được cái bộ đồ nó hiệu quả như nào bây giờ tôi sẽ bốc ra ba hột để test luôn cho anh em này bây giờ tôi cho anh em tôi để trực tiếp đây để cho anh em xem còn nếu anh em mà nên anh em có thể đứng cách xa 15 mét là anh em vẫn có thể anh em biết được về những cái điểm số của những hột tài xỉu này bây giờ các anh em tiếng đầu tiên này sau khi nhà cái người ta nắp xong thì anh em chỉ cần nhấn nút ví dụ như là tiếng này là 522 là 9 nút để điểm xỉu thì khẳng định với anh em 100 trăm nó là xỉu mà anh em đánh chính xác luôn là về 9 nút này anh em nhìn chưa 22 và 5 tiếng tiếp theo anh em này sau khi nhà cái nó nắp xong như này là anh em có thể nhìn rõ 456 rất là đơn giản thôi anh em đánh tất tay tôi là về tài rồi và anh em đánh chính xác tôi 15 nút về điểm tài này mở anh em xem này anh em nhìn không độ chính xác và độ nét của nó là anh em có thể là có những anh em nào mắt kém anh em cũng có thể là anh em nhìn đấy tiếng tiếp theo anh em này 442 10 nút anh em đánh cho tôi về xỉu khẳng định với anh em 100 trăm nó là 10 nút mở anh em xem này anh em nhìn rõ không tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này anh em đánh 3 4 5 thì là nó rơi vào 12 nút về điểm tài rồi mở anh em xem này bị lật quân rồi tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này anh em đánh 1 2 3 6 nút điểm xỉu khẳng định với anh em 100 trăm là 6 nút điểm xíu này anh em nhìn rõ không như này anh em gần như là độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100 trăm tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này anh em nhìn thấy bão 36 rồi là anh em có thể là biết được là 18 nút về điểm tài rồi thì những tiếng bão này thì anh em tùy anh em anh em chơi thì anh em đánh thì anh em đánh mà không đánh thì anh em bỏ thôi mở anh em xem này anh em nhìn thấy không tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này anh em đánh 2, 4 và 6 có nghĩa là tương đương với lại là 12 nút về điểm tài mở anh em xem này anh em thấy không về cái độ chuẩn xác thì anh em biết được là tôi test ở đây là hoàn toàn là dùng những cái nắp camera thì hột và đĩa thì là hoàn toàn là của ai cũng được không quan trọng về hột và đĩa thì một số anh em của tôi là những cái chiếc nắp này thì là anh em có thể là bịt ở bên trên này thì nó có thể anh em có thể không nhìn thấy hay không thì tôi nói thẳng với anh em này kể cả anh em mang về anh em muốn quấn hoặc là anh em bọc thêm tất cả những cái chất liệu nào ở bên ngoài này hoàn toàn có thể là vẫn nhìn thấy bình thường bây giờ tôi sẽ để phủ cái tay lên để tôi test luôn cho anh em này đây nha tôi phủ tay test cho anh em này như thế này anh em đánh 144 có nghĩa là 9 nút điểm xỉu này mở anh em xem này anh em thấy không tiếng tiếp theo anh em này hai ba và năm là anh em đánh cho tôi 10 nút 10 điểm xỉu rồi khẳng định với anh em 100 trăm nó là về xỉu và 10 nút anh em đánh chính xác tôi 10 nút điểm xỉu rồi mở anh em xem này anh em nhìn chưa hai năm và ba thì ờ, ở đây là tôi có rất là nhiều những cái nắp camera là làm theo cái yêu cầu của anh em từ những cái cống hộp xị hoặc là những nắp hộp sơn hoặc là hộp xị hộp ờ, nhang mũi ấy. hoặc là anh em nào mà chơi những cái nắp hộp cống thấu đường ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây 0969 22 tứ ba hoặc 0962 19 tứ 5 thì hiện tại là tôi có hai cơ sở một là ở bến xe miền Đông Sài Gòn ấy hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội anh em nào gần thì anh em có thể lên trực tiếp anh em xem về những cái dòng nắp camera này